cái vòi à. gật cù đường nóng đấy các bạn ra nước chảy rất là bé đây là đường nóng đây đường lạnh ra nó mạnh đường nóng thì ra rất là yếu hệ thống trên kia là cái bình của nó đấy bình nó bình nó lạnh xuống bây giờ mình à, xếp kiểm tra mình gỡ cái vòi này ra mình kiểm tra đầu tiên mình kiểm tra là cái vòi nước gật gù và cái nước ờ, thoát ra và bình gặp sự cố đâu thì mình ờ, xử lý đấy rồi mình ờ, dùng cái mỏ lết tháo cái vòi này ra tháo cái gật gù này ra xem nó bị mắc kẹt ở đâu mình à, sẽ phải tháo cả hai vòi luôn Đấy. rồi nóng thì rất là bé rồi lạnh thì rất là mạnh bên à, lạnh này thì nước chảy rất mạnh các bạn còn bên nóng này thì nó bị kẹt đây là bên nóng mình sẽ tháo cái bên nóng này mình kiểm tra tiếp tháo rồi đây mình tháo tiếp tháo tiếp rồi xem nó bị tắt bị kẹt đâu Rồi. hôm nay thì vẫn bình thường này vẫn bình thường này đây toàn cặn bẩn đá vôi đây lúc các bạn cắt được nguyên nhân là do cái đường ờ, nước cấp vào các bạn mình kiểm tra hai đường ống nước một ờ, đường ờ, nước ra ra nóng lạnh ra nóng lạnh không sao đây là đường cấp nước vào Đây van khóa một chiều đấy các bạn nhiễm này đá vôi này đấy, không thể vào được nữa à, mình thổi tắc tịt luôn đấy. và đây là cái van à, nối nó cũng không được luôn tắc hết bây giờ mình sẽ phải thông cái van này tháo ra một thông lông này đá vôi gì xét vào đây đây các bạn đây nhìn thế này làm sao nó vào được đây này những cục đá vôi này tháo ra rửa thông đi tắt hết đá vôi vào đây này này nó không thông được này đá vôi vệ sinh đi đấy bây giờ phải thông còn này chưa thông thông thì ờ, rửa vệ sinh đây như thế này nó vôi này sau khi mình ờ, thông vệ sinh các nước đá vôi đây thì bây giờ nó thông cái đường ống này rồi các bạn thổi nó ra này. Đấy. ở chỗ này mình thông rồi nó ra rồi này đó Đó, vậy bây giờ mình ờ, lại lắp vào thôi Trước khi lắp thì mình uh, cuốn cái băng tan vào cái ốc nối này các bạn Để vặn Cho nó chặt không bị thẩm thấu nước Đấy. thao tác lặp lại thôi như ban đầu tháo ra lắp vào Vặn nối đây thì mình sẽ vặn vào đây dán ban tan vào để cho nó khỏi à, ngấm nước Đấy, vặn chặt chặt lại không bị rỏ nước ra à, tiếp theo là cuốn vào đây còn vào cái đầu nối này rồi lại tiếp tục nối vào cái đầu này mỗi đầu nó có cái rong các bạn không biết có rong đây đầu này như chưa có rong mình lại tháo ra quên lắp rong vào đây đây nó có cái rong này các bạn các bạn để ý không <clears throat> không làm rơi cái rong của nó Đấy. À, tháo ra mình vệ sinh các bạn bắt đầu mình à, lắp lại như cũ và cái vòi xe này mình lắp lại lắp lại Đó. mình quá tổng này mình à, tháo lắp bây giờ là mình à, mở tổng nước ra nước chảy vào bây giờ mình sẽ cách các bạn xem bên này à, vừa nãy bên này là vòi nóng này các bạn đấy vừa này nó chảy rất là nhỏ bây giờ lượng nước chảy rất là mạnh này bạn nhìn thấy đó nóng này bên này lạnh này lạnh thì nó mạnh hơn tí nóng thì yếu hơn một chút xíu thôi nhưng mà nó không phải là yếu quá hay nó yếu như vừa nãy là nó chảy không chảy được nổi không tắm được đấy cách làm à, đơn giản vậy thôi các bạn à, mà mình chia sẻ những cái công việc hàng ngày trong cuộc sống mình mình thấy cái vòi nước của mình bên à, nóng nó không xuống được hôm nay mình à, tháo lắp và sửa chữa bảo dưỡng để cho nó chảy mạnh Đấy, sinh hoạt trong gia đình à, có sao thì mình chia sẻ vậy à, rất mong các bạn ủng hộ kênh mình các bạn à, có những cách làm hay các bạn để lại bình luận à, cùng giao lưu và chia sẻ cho mọi người cũng biết video này mình xin phép dừng lại